theo sâu hàng bến tay trong tay họ dắt nhau đi đến bến bờ của tình yêu anh sẽ đón em về cho thỏa nỗi chờ mong Đất đất các vị, chú rể Văn Trạp sinh ra tại bản một Thâu, Xuân Đường, Bảo Yên, Lào Cai. Cô dâu Hoàng Mến sinh ra tại bản 7, Xuân Đường, Lào Cai. Hai bạn đã trao cho nhau một tình yêu trong sáng, trao cho nhau một tình yêu trung thủy. Để rồi trăm năm, trăm năm thì tròn lấy một ngày, một ngày tròn lấy một giờ là đây. Và giờ ngày hôm nay giờ đẹp bắt đầu chúng tôi chỉ long trọng công bố đại lễ thành hôn của đôi bạn trẻ Văn Trạc và Hòa Bình xin được phép bắt đầu. Và kính thưa quý vị, hôm nay thì trời nhẹ mây cao, ở đâu có cuộc tân hôn nồng nàn, nồng nàn dân tiền âm vang, ghi cho hạnh phúc của nàng cùng em Kính thưa quý vị, chim khôn thì đầu nóc nhà quan, trai khôn rừng bồi, gái ngoan gà chồng. Hôm nay là lễ ta hồng, mừng cho hạnh phúc vạn mừng từ đây. Và kính thưa quý vị, chú rể và cô dâu khi hai trái tim đã cùng hòa chúc nhịp đập, cùng chảy cùng, cùng chảy chúc một dòng. Thì ngày hôm nay tại lễ thành hôn đó chính là minh chứng cho tất cả tình yêu của đôi bạn trẻ. Và chúng ta cùng nổ thêm một tràng hoa tay thật lớn nữa cùng chúc mừng cho đôi bạn trẻ chắc ăn tình thương mà bắt đầu nghĩa thứ đây. Với vâng, kính thưa quý vị Chú rể và cô dâu đang đứng hiện diện tại sân khấu hội trường chính và trong ngày hôm nay thì ban tổ chức cũng xin mời quý vị hướng mắt về sân khấu tình yêu cùng chứng kiến một giây phút rất là quan trọng khi người con trai và người con gái đã xây dựng gia đình và xin mời chú rể và cô dâu xin hai mời hai em sẽ đây mặt vào nhau và chào cho nhau chút được yêu thương với là được xin chào kính mời với vâng, quý vị, chủ nhật là một vòng tròn không có điểm đầu và cũng không có điểm kết thúc và khi người con trai và người con gái đã trao cho nhau thì các bạn trẻ sẽ đi đến sắp của đời Vâng kính thưa quý vị Người xưa thường nói câu như thế này ạ à. Con người thì phải có tổ có tông Như cây có tuổi như sông có nguồn cây không phải mới nở cành xanh biếc sông cũng đường mới biết đầm nông sâu mà lên non thì mới biết non cao sinh con mới biết công lao đất trời và để rồi ngày hôm nay con đi xây dựng cuộc đời những người làm cha làm mẹ cũng có đôi lời với con và được sự ủy quyền của bên phía ông mười bà thạch thân sinh ra hoàng mến thì cử ông trưởng đoàn đó chính là ông Quỳnh và bắt tổ chức vật cũng xin trân trọng mời ông Quỳnh trở về sân khấu tình yêu một trong vỗ tay thật lớn cùng chào đón trưởng đoàn thiếu bách đỏ hoàng nhà gái trở về sân khấu tình yêu thưa quý vị thưa toàn thể hội hôn thay mặt cho gia đình nhà gái lời đầu tiên xin cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của gia đình nhà gái nhà trai dành cho phái đoàn nhà gái chúng tôi vâng các cụ ta có câu trai lớn dừng vợ gái lớn thì gả chồng cháu mến và cháu chát là mối lương duyên trời xe và hôm nay hai cháu đã duyên kết tóc thế duyên tiến đến trăm năm hạnh phúc cháu mến nhà chúng tôi tuy tuổi đã trưởng thành nhưng kinh nghiệm trong cuộc sống còn non kém rất mong được sự chỉ bảo của các đấng sinh thành nhất là bố mẹ bên nhà chồng để con cháu chúng tôi trở thành người con ngoan dâu hiền thành người vợ đảm đang xin chúc cho hai cháu trăm năm hạnh phúc chúc cho các cụ ông cụ bà cùng toàn thể quý vị trong hồn hôn sức khỏe dồi dào hạnh phúc và thành đạt xin trân trọng cảm ơn À, vâng, xin cảm ơn lời phát biểu rất là ngắn gọn của ông trưởng đoàn phía bắt đầu họ nhà gái và kính thưa quý vị, nhà gái thì phát biểu rồi, nhà trai cũng có đôi câu để đáp từ, để cho bên rể, bên dâu, để cho hai họ bền lông suốt đời. bắt đầu chúng tôi cũng xin trân trọng giới thiệu đến quý vị ông trưởng đoàn phía phái đoàn của nhà gái, được sự ủy quyền Hòn nhà trai được sự ủy quyền của ông Tiết Bà Khó Xin mời ông đi trở về sân khấu tình yêu cùng có đôi lời trước hỏi hôn Chúng ta cùng nổi một tràng vắt tay lớn cùng chào đón ông Trương Bà Hòn nhà trai trở về sân khấu tình yêu xin uh, uh, bên ờ, nhà gái và nhân viên nhà trai bây giờ được uh, sang bên nhà gái đưa cháu về đến nhà trai để làm tổ ống cho gia đình nhà ông tiếp thì tôi chúc à, kính thưa các bà và các cụ và các ông các già trẻ các thành niên và các à, à, già làng anh em và các cháu và tôi có một đôi lời là hai bên bố mẹ đến giờ dốc này là tìm ngày tốt ngày đẹp lành tháng tốt và năm tổ chức cho hai đứa cháu từ hôm nay trở lên hai đứa cháu là thành công một vợ chồng gia đình sau tương lai xây dựng tổ ấm cho bên nhà trai tôi tiến hết rồi ạ à. chào À, vâng, xin cảm ơn uh, lời phát biểu của ông Judo Hỏi Nhà Trai Và xin mời hai ông trẻ tiến về uh, cùng nhau bắt tay một cái Bắt tay thật uh, để kết chặt tình tâm trạng Một trao tất đồng lời đấy quý vị Vâng, xin mời hai ông sẽ về vị trí danh dự của mình Để cùng chứng kiến những giây phút tiếp theo của đội bạn trẻ trong ngày vui ngày hôm nay à, Vâng, kính thưa quý vị, ai chấp ảnh cho chim bay về tổ ấm anh đã đưa gửi cho đôi bạn trẻ vào tương lai bắt đầu rồi xây dựng cuộc đời và bây giờ ban tổ chúng tôi cùng xin trân trọng giới thiệu đến quý vị những nghi thức quan trọng trong này đầu tiên nghi thức đầu tiên xin mời cô dâu và chú rể chúng ta hãy về bàn tiệc thứ nhất đó chính là cách bắn tình yêu và thắp lên ngọn đến lung linh của tình yêu soi sáng cho đôi bạn trẻ một lần nữa xin mời chú rể và cô dâu xin mời hai em sẽ thắp lên ngọn đến tình yêu Vâng kính thưa quý vị, ngọn nến tình yêu, ngọn nến lung linh đã được thắp lên sáng soi cho tình yêu của đôi bạn trẻ. Nó minh chứng cho tình yêu tươi sáng và thắp sáng cho tương lai. Và xin mời cô dâu và chú rể xin mời em hai em sẽ cắt chiếc bánh ra làm ba phần. Lần thứ nhất tượng trưng cho đất, lần thứ hai tượng trưng cho trời, lần thứ ba tượng trưng cho tình yêu của đôi bạn trẻ. Vâng kính thưa quý vị, bánh là tình cảm giữa nồng mừng cho hạnh phúc vợ chồng nên đôi các thương nhau thì cắt bánh phân lôi yêu nhau tròn kiếp tròn đời thủy chung và tiếp tục xin mời hai em sẽ trở về à, bàn tiệc thứ hai và chính là rất nhiều tình yêu vâng, một à, một cái lắc hành của chiến sĩ đã đưa chai champagne thành công trong chai lần đầu tiên xin mời hai em sẽ tay trong tay rất ra thắt rượu tình yêu và khi thưa quý vị nguyện lạc khỏi pha với rượu hồng đã thực chất cho tình bằng đồng vợ chồng tương lai và thưa quý vị những dòng rượu đang chảy tràn trên tháp ly đã từng chân theo những con suối chảy về sông lớn và những con sông lớn chảy về biển cả với cái thưa quý vị mền kính một chén rượu này mà chẳng ai chịu uống mà lòng đã say nếu đến là chén rượu cay thì chén tây xin uống để say suốt đời xin mời hai sẽ tiếp tục chai rượu thứ hai à, vâng kính thưa quý vị à, tức thì văn văn giá thì đã rất là có kinh nghiệm ạ chai thứ hai phạt mạnh luôn ạ vâng xin mời tiếp tục xin mời hai em sẽ rót hai ly rượu dao bôi và tiếp tục rót vào à, tháp linh tình yêu với kính thưa quý vị, diều là tình cảm riêng mình Mừng cho hạnh phúc bạn nồng lên đây, Thương nhau thì nhất trẻ đi đây. Tôi sẽ địa phận bờ môi thật hồi Lên trong dân phần lớn quý Và tiếp tục xin mời uh, sư giải phát trả với cô Dâu Hầm để xin mời hai anh sẽ cầm hai ly rượu trà vui ra lửa trung tâm sân khấu tình yêu cùng đan tay uống rượu giá mời xin mời anh em sẽ trở về trung tâm sân khấu tình yêu vâng thưa quý vị và chúng ta cùng à, rót ra những chén rượu hồng của tất cả quý vị ở hội trường cưới đây được không ạ chúng ta cùng chung vui cùng chúc mừng với chú rể văn chạp và cô dâu hoàng mến trong ngày hôm nay được không ạ chúng ta cùng uh, chưa nhìn lên sân khấu và rót ra từng chén rượu và xin mời cô dâu và chú rể hãy quay vào nhau một góc yêu thương cùng đan tay để uống rượu ra bê và chúng ta cùng hô và chúng ta cùng uống đúng không ạ ba hai một xin mời À, vâng kính thưa quý vị, à, chiếc rượu à, ly rượu giao bê của đôi vợ chồng đã thành công tốt đẹp và khi hai bạn uống rượu giao bê thì bắt đầu chúng tôi cùng nghe những anh thanh niên ở dưới uh, à, hôn trường cưới bảo chú rể và cô dâu là hôn đi được không quý vị? Được không ạ? Một tràng lên bằng lớn như vậy Và ngày hôm nay thì diễn ra một giờ đồng hồ chúng ta quý vị cùng ngắm được ạ Ba ban tổ chức tôi cũng khuyến cáo các em nhỏ từ dây bí độ tuổi 16 tuổi chỉ nhìn mà không được bắt chước là tránh tình trạng là bị vây Được không ạ? Và xin mời uh, chú rể và cô dâu quay vào một góc yên tâm hôm nay thì cưới tại sân nhà cho chú thể ba giây vừa lấy đà vừa hôn ạ à, cô dâu chỉ việc đứng im bắt tim dim tim giật giật và chờ đủ hôn của chú rể mà thôi và chúng ta cùng uh, hướng mắt về sự của tình yêu xin mời uh, chú rể uh, tóm vào chồng mềm của cô dâu ạ tóm vào phần mềm của cô dâu ạ đó chính là bờ leo ạ vâng Vâng, xin mời cô chú à, cô dâu đóng vào cái phần cứng của chú rể ạ. Đó chính là bờ vai. Các anh em nam thanh nữ tú ở dưới này cứ hiểu nhầm cười liên tục ạ. Vâng, chúng ta cùng đến đúng không ạ? 3 2 1 xin mời. Vâng, một nụ hôn thì diễn ra rất là nhanh nhưng mà rất là phê đó quý vị. Và nụ hôn này sẽ có lưu lại vào kênh của Sơn TV. Sẽ có một nụ hôn rất là đẹp Hiện tại quý vị đang chứng kiến à, đại lễ thành hôn của chú rể Phương An Chám và cô dâu Hoàng Mến dưới sự chứng kiến đông đảo của tất cả quý vị và cùng chứng kiến à, nhà quay phim, nhà quay túc rất là nổi tiếng Sơn TV cũng đã có mặt tại hội trường cưới ngày hôm nay để lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày hôm nay cho đôi bạn trẻ. Bây giờ chúng ta cùng chúc cho đôi bạn trẻ trăm năm tình viên mãn bạc đầu nghĩa phu thê đa tử đa tôn đa phú quý tấn tài tấn lộc tấn vinh hoa chúc cho hai bên gia đình vượng như tình tình như phúc hạnh phúc như hoa mai tương lai như hoa đảo dạng giàu như việt cả và chúc cho tất cả quý vị có khách quý hiền diệt tại khán vọng cưới ngày hôm nay một bữa tiệc hạnh phúc tràn đầy niềm vui một lần nữa xin trân trọng kính mời vẫn vâng, là một cái phong tục truyền thống của người à, dân tộc giao tuyển thì thường thường trong các đám cưới là sẽ có những à, phần quà cho khách mời đến ăn cỗ thì à, sau khi à, đi về thì sẽ mỗi người sẽ được một cái gói quà gói xôi như này các bạn nhé và bên nhà trai hôm nay thì đã chuẩn bị ra đây là ba sọt xôi rất là to và lượng khách ngày hôm nay ở nhà chú rể có nghĩa là già dai ấy, thì cũng khá là đông đúc cho nên là bên nhà trai cũng đã chuẩn bị rất là nhiều xôi ra để làm quà cho khách hàng à cho cho cho khách đến gỗ các bạn ạ đây và mọi người thì cũng đang đứng ở đây để uh, sẵn sàng chờ chào đón những uh, vị khách mời đến ăn cỗ và sẽ được nhận những phần quà rất ý nghĩa đó là một gói xôi màu. bây giờ sơn sẽ hỏi thăm chị này một chút các bạn nhé chị cho em hỏi là đang đau học đang uống nước đá đang đau học không phải cái này nó không không không có gì nghiêm trọng lắm đâu em chỉ hỏi một chút là cái nhiệm vụ của cô với cả chị ở đây là đứng đây để ờ, trao để, có nghĩa là để phát cơm phát phát quà phát quà à. phát quà cho khách đi à, nhưng mà tại sao rằng vâng, cái này thì cháu biết rồi nhưng mà tại sao ờ, cô lại không không mặc ờ, cái bộ trang phục của người giao tuyển mình nên cho nó đẹp nóng quá cô nóng quá già rồi cô không muốn mặc à có nghĩa là vì thời tiết hôm nay nó cũng khá là oi bức cho nên là mình không không muốn mặc cho cái đấy thì mình không bắt buộc đúng không vâng. không bắt buộc thì chỉ là những người đi phù dâu hay phụ phù dâu đi trang điểm các thứ thì mới phải mặc thôi đúng không ạ vâng. mặc lúc uh, rồi đến một cái tiếp khách lúc đấy mặc xong bắt đầu khách vào trong bắt đầu dạ vâng ạ thế là cô này như thế nào với cả nhà chú rể hôm nay ạ à, đây là bà mối của nhà trên họ nhà trai nhà trai à chính là bà mối bà mối <laughs> của bên nhà trai các bạn nhé <laughs> và bây giờ thì đang có nhiệm vụ là đứng đây để uh, chờ khách điên cỗ về và trao những cái phần quà đó là những cái gói xôi màu đây các bạn nhé là chơi nó nó đừng gì mà cả nó cứ nổi lên cả dặn cho

như vậy là hai chị em ở bên họ nhà trai thì cũng đã có những câu hát à, cảm ơn, hát đối đáp và bây giờ thì nghi lễ tiếp theo, thủ tục tiếp theo thì sẽ như thế nào thì à, xin mời quý vị cùng xem tiếp. Như các bạn quan sát thấy thì đã có ba chị em ở bên uh, họ nhà gái và chương trình tiếp theo đó là sẽ là những cái câu hát đối, hát uh, giao duyên. Bên họ nhà gái à, sẽ uh, hát đại diện nha các bạn. Bên nhà gái thì luôn luôn là phải có ba người, một người uh, chính và hai người phụ. đó thì các bạn quan sát thấy thì ba người đã được chuẩn bị và màn đầu tiên là sẽ là màn mời rượu sau đó là sẽ bắt đầu hát giao duyên Và bây giờ sẽ là màn hát giao duyên các bạn nhé. Mở cuốn rồi, cuốn đó, cuốn lôi, cá thôi à. Rồi à. Đang mua nhầm con mình đỉnh trước con mình đỉnh trước yeah có ló gì Thì ngô cái ăn là mới nó tỏi lên, phải đau. <laughs> Lord.